đừng nhảy xuống dòng sông. Một đêm mùa hè cách đây nhiều năm, ở nhà một mình, tâm trạng rối bời, không ngủ được tôi lang thang khắp Sài Gòn. Gần 12 giờ đêm, tôi chạy xe lên cầu Thủ Thiêm, hai bên thành cầu vẫn còn khá nhiều những cặp đôi tình tứ bên nhau. Thấy mấy chàng trai đang buông câu, tôi ghé lại gần rồi tự vào thành cầu, nhìn xuống dòng sông đốt thuốc. Phía dưới chắc cũng chừng vài chục mét nước đang trôi bình lặng. Thực ra sông Sài Gòn hiền lành, nhưng dưới những trụ cầu bao nhiêu là nước xoáy. Trong giây phút ấy chợt nghĩ, nếu mình nhảy xuống đó, điều gì sẽ xảy ra? Đớn đau hay êm ái? Tôi cứ đứng tự thành cầu như vậy, nghĩ ngợi nhiều điều. Ở bất kỳ một nền văn hóa nào, một quốc gia nào trên thế giới, dù văn minh hay kém phát triển, chuyện tự tử vẫn xảy ra. Người ta chọn tự tử bằng nhiều cách, từ ghê rợn như tự thiêu, mũ bụng đến dịu êm như uống thuốc ngủ, còn nhảy sông có lẽ là cách tự tử dung hòa, dễ chọn lựa, không quá êm mà cũng không quá đau, nên những người sống ở Sài Gòn và quanh lưu vực dòng sông Hiền Hòa này thường ký gửi đời mình xuống đó khi tuyệt vọng. Chú, chú ơi! Một tiếng kêu, một cái quờ tay đụng vào vạt sau của áo làm tôi giật mình, tôi ngoái đầu nhìn lại. Anh chàng câu cá khuya nhìn tôi cười nhăn nhở, chú đừng có nhảy xuống đó ngang, mất công con lắm. Tôi nhìn anh chàng vừa nói, tuổi chừng ngoài 20, ăn mặc ngô ngố, một chiếc xe tay ga dựng gần bên, có vẻ là tay câu tài tử. Tôi cười, chú đâu có khùng, mà sao cháu sợ chú nhảy xuống sông. Thì cháu gặp mấy lần rồi, mới cách đây vài tuần, có cô gái kia dựng xe ở đây rồi ầm chụp không kịp, nước ở dưới xoáy lắm, nhảy xuống là tiêu, nhưng chú đâu có vẻ gì là người chán sống đâu. Không chừng chú ơi, có người còn hát nữa rồi mới nhảy. Nhảy xuống sông Sài Gòn này thì đã có rất nhiều người làm như vậy. Như hôm nay, hai vụ tự tử mới nhất bằng cách nhảy từ cầu Sài Gòn chỉ cách nhau khoảng 12 tiếng đồng hồ. Cả hai đều là phụ nữ trẻ và may thay đều được cứu sống một chuyện cực kỳ hy hữu. Họ đang nằm trong bệnh viện nên nguyên nhân họ chọn cái chết vẫn chưa được sáng tỏ. Có rất nhiều vụ nhảy sông Sài Gòn không kể hết, và những người đó đều đứng trên một trong những chiếc cầu như Bình Triệu, Sài Gòn, Bình Lợi, Thủ Thiêm. Phần lớn họ là phụ nữ trẻ nhưng cũng có vài người đàn ông vì sao họ chọn cái chết. Thất tình, mất việc, bệnh hiểm nghèo, vợ chồng sức mít nói chung có đủ lý do và chắc rằng trong lúc gieo dạ. mình xuống sông họ hoàn toàn tuyệt vọng. Không ai biết sau cái chết, những người đó sẽ đối mặt với an bình hay hỏa ngục, nhưng điều hiển nhiên là họ đã để lại cho những người thân của mình, những người đang sống rất nhiều khổ đau, mất mát, thậm chí rằng vặt, hối hận suốt cả một thời gian dài, có khi cả một kiếp người. Tôi thương xót nhưng không đồng tình với những người tự tử, tôi yêu quý nhất là người quý trọng cuộc sống rất hiếm hoi này. Dòng sông Sài Gòn thật hiền hòa, xin đừng biến nó thành dòng sông chết chóc, và xin đừng nhảy xuống bất cứ dòng sông nào để kết liễu sinh mạng của mình dù bất cứ lý do gì. Trong các tôn giáo thì Phật giáo nghiêm cấm tự tử vì nó phạm vào tội sát sanh, và nghiêm trọng hơn là sát nhân. Tự mình giết mình theo quan điểm đạo Phật là sát nhân, sau này người ta vinh danh chuyện tự tự vì đạo như các vị tử thiêu, nhưng đọc lịch sử Phật giáo thấy thời Phật Thích Ca không nói đến chuyện này. Cũng là một kiếp người tôi hiểu chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những trạng thái tâm thần bế tắc, nhưng cá nhân tôi không đồng tình chuyện tự tử dù bất kỳ hình thức nào. Tôi tin ở lẽ vô thường, niềm vui hay khổ đau đến mấy rồi cũng qua đi, và vì vậy trong trái tim tôi không có từ tuyệt vọng tầng lớp tinh hoa đã hủ bại quá mức. Gần 30 năm trước, khi tôi vác ba lô đến nhập học ở trường đại học, nhìn thấy dòng chữ University dán trên cổng trường, thấy mình thật vinh dự vì lần đầu tiên trong đời được bước chân vào một nơi khang trang và danh giá. Mọi người có cảm nhận như tôi không hay là do tôi chạy trật thi đến lần thứ hai, sau khi đi lính về mới đầu đại học nên mới mộng mị như thế được tiếp xúc với các thầy cô là thạc sĩ, giáo sư ở ba trường đại học trong gần 7 năm trời, lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt về sự hiểu biết, cho nên tôi thầm nể trọng tôn kính bởi kiến thức và nhân cách khiêm nhường của họ. Theo tôi, lúc đó họ thực sự là đại diện cho tầng lớp tinh hoa của đất nước. Bất kỳ một quốc gia văn minh nào trên thế giới thì đội ngũ giáo sư giảng dạy ở các trường đại học đều là những bậc được tôn kính nhất trong xã hội. Tuy nhiên, qua dự án đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp do các trường đại học sư phạm hàng đầu ở Việt Nam tổ chức trong mấy năm qua, thì mọi ký ức tốt đẹp tử tế về giới tinh hoa đã hoàn toàn sụp đổ và biến mất trong tôi. Một thực trạng ăn tiền chơi chẽn và tồi tệ đã diễn ra trên quy mô toàn quốc. Mang danh nghĩa là giáo sư, thạc sĩ của một trường đại học, nhưng họ đã tổ chức đào tạo vô cùng vớ vẩn và nhơ nhớp. Học cũng cấp chứng chỉ, không học cũng cấp, học một buổi cũng cấp, học 2 tiếng đồng hồ trực tuyến cũng cấp, miễn là bắn tiền vào tài khoản cho họ. Cả người học và người dạy hầu hết đều im lặng, cúi đầu ký sổ ăn tiền, không phản ứng gì. Không lẽ tinh hoa giờ thành tinh tinh hết rồi trăng? Thực trạng tồi tệ này đã diễn ra hơn 4 năm nay ở hầu hết các trường sư phạm trong toàn quốc. Với hơn 1 triệu giáo viên đối tượng phải học nếu muốn được xếp hạng để tăng ngạch lương, tôi ước tính đã bị nhóm tinh hoa này tước đoạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Tôi chỉ nói những giáo sư thạc sĩ nào tham gia vào quá trình này chứ không vơ đủ cả nắm nhé. Các bạn thử đến khuôn viên các trường đại học này thì biết xe ô tô để dày đặc và phần lớn là xe thuộc phân khúc của giới thượng lưu. Trong khi đó, có không ít giáo viên trường tôi lương chưa được 6 triệu một tháng, giáo viên hợp đồng chỉ nhận 2 đến 3 triệu. Những thầy cô nào dạy các môn như văn, toán, anh thì cần dạy thêm được khoảng 1 đến 2 triệu một tháng. Những giáo viên môn khác thì họ sống hoàn toàn bằng lương. Lấy đi gần nửa tháng lương để đi mua một tờ giấy lộn được gọi là chứng chỉ. Tháng đó con cái họ chỉ còn cách hấp nước vào gạo các giáo sư ạ. À. Vấn đề đặt ra là tại sao một chuyện lớn rất bậy bạ như vậy chính sách của cả quốc gia lại có thể tồn tại một cách công nhiên. Hơn hai chục ngàn phóng viên không một tờ báo nào lên tiếng. Gần 500 đại biểu quốc hội mà không vị nào đã động về trách nhiệm giám sát của mình. Hàng nghìn tổ chức công đoàn, tổ chức hội liên quan đến hàng nghìn giáo viên trường học trên cả nước mà sao không thấy một đại diện nào phản đối để chống lại chính sách hụ bại ấy. Học đại học y thì làm bác sĩ, học đại học luật thì làm luật sư. Để có một tấm bằng đại học, Bằng thạc sĩ giáo sư phải mà đũng quần trên giảng đường đại học từ 4 đến 7 năm thì mới làm giáo viên. Bỗng dưng các ngài đưa ra cái quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp để xếp hạng, thăng hạng, giữ hạng. Hóa ra cái tờ giấy lộn mua vài triệu bạc lại quyết định mức lương khác nhau của giáo viên. Thật chớ treo, nực cười. Ông vừa đào tạo cấp bằng đại học sư phạm cho tôi xong giờ lại đào tạo thực chất là bán thêm cái chứng chỉ, tự các ông vả vào mặt mình mà không biết xấu hổ. Rồi nữa, nếu theo lý luận của các vị thiên tài là phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đi chăng nữa, thì các ông cũng không thể đào tạo theo kiểu ăn cướp đó được học 2 đến 3 buổi mà thu từ 2 đến 3 triệu. Đặc biệt là ở thời đại 4.0 này, khó khăn gì mà các ông không lập ra một trang web, ấp hết tài liệu lên để cho giáo viên tự đọc, rồi làm bài kiểm tra trắc nghiệm,